các con thân mến, qua phần đầu của bài học, các con đã được xử lý các tình huống thực tế trong cuộc sống, đó là việc diễn ra hàng ngày của các con, đó là mình quên bút hoặc bạn mình quên bút, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, cách xử lý ra sao cho văn minh lịch sự, đáp lại lời khẳng định hay đáp lại lời phủ định như thế nào cho thể hiện mình là người lịch sự thì các con đã được tìm hiểu ở phần đầu tiên rồi. Sau đây sẽ là các bài tập để các con thực hành luyện tập. Bài tập số 1 Đọc lời các nhân vật trong các bức tranh. Cô có hai bức tranh. Cô sẽ đưa ra lần lượt từng bức tranh cho các con dễ nhìn hơn nhé. Các con có thể thấy đây chính là bối cảnh dạp xiếc và có ba bạn nhỏ đang đi tới quầy bán vé. Bạn nam đã hỏi cô ơi, hôm nay có xiếc hổ không ạ? Và cô bán vé đã trả lời bạn bằng một lời khẳng định, đó là có chứ. Và bạn đã đáp lại lời khẳng định đó là hay quá. À, bởi vì bạn rất mong mỏi được xem siếc hổ mà hôm nay lại có siếc hổ nên bạn rất vui mừng phấn khích và đáp lại lời của cô bằng một câu hay quá. Theo các con, lời đáp của bạn Nam trong bức tranh đã là hay nhất chưa? Các con có cách đáp nào khác? Các con hãy đưa ra đáp án của mình. Cô sẽ dành cho các con một phút suy nghĩ và các con hãy đưa ra đáp án của mình nhé. Xin mời một phút bắt đầu.